Hải đang uh, xin chào bạn đây đang uh, xin giới thiệu các bạn uh, bao đựng uh, đồ câu lu uh, cả đựng cái này tương tích cả hai chức năng các bạn nhé đựng đồ câu lu đựng uh, mồi đựng phụ kiện câu lu luôn chọn trong uh, dòng bao này có hai kiểu đeo đây các bạn đây là đeo uh, vắt vai đây Đấy. là đây có thể các bạn đeo ờ, bụng đeo phần hông đấy không các bạn ờ, đeo đeo ngang đây đấy. hai kiểu đeo rất nhiều túi đây có thể mở khóa được các bạn này đấy. cho đồ được hai cái này không thông nhau nha các bạn nhé không thông đấy. cái này riêng biệt hai ngăn hai ngăn này riêng biệt luôn các bạn nhé đấy cái này em khác cái này chỉ để à, đút dây dự phòng rất nhiều ngăn rất nhiều chức năng các bạn bạn đựng cần ngang cũng được dọc được bao này hải đang à, đặt riêng à, đang đặt để may họ may riêng cho hải đăng chưa có logo đang dự kiến sẽ ừ, thiết kế logo ở đây mà bây giờ chưa có logo chất uh, liệu vải này giống à, chất liệu vải của nó bi các bạn nhé Đấy, rất nhiều túi các bạn dắt đồ được có thể dắt đồ câu lu hoặc là các bạn nào mua về đi làm à, dân kỹ thuật mua về dùng cũng được Đấy, dắt đồ rất nhiều đây các bạn này Đấy bao cực kỳ ờ, chắc nhé các bạn nhé Đấy, rất nhiều ngăn có cả quay sách này à. review luôn trong ngăn bên này cho bạn trong này các bạn hai ngăn trong này còn hai ngăn nữa Đấy. rất rộng thì hải đăng sẽ đo cho các bạn rất nhiều đồ đây các bạn khá nhiều ngăn để các bạn để để đồ đeo chai nước Đấy. này cũng có túi nha các bạn sẽ à, đo kích thước cho các bạn cái này đeo chéo vai các bạn nhé vắt qua vai thước của nó là 30 kích thước đến đây thôi các bạn nhé Vì cái này là phần à, đeo chai nước với hai, hai bên này hai chai nước rồi hai chai nước rồi các bạn tùy các bạn à, lượng 30 thôi các bạn Đấy. rộng của nó rộng 20 nhưng của nó độ dày cũng dày đấy các bạn đây đây sẽ kéo các bạn xem độ dày của nó dày đáy đây các bạn này đây đáy các bạn này nhé đang sẽ không đo phần ngoài này này nó là 10 nhưng mà đo phần ngoài này thì hơn Đấy. nhiều túi Đấy, các bạn đeo chéo này này là một đường chéo kiểu này Đấy. các bạn à, một đeo chéo vừa đeo chéo vừa kết hợp ôm dây ôm bụng cái chít này chít miệng rất đa năng vừa rồi hải đang uh, xin giới thiệu các bạn uh, bao đựng cần uh, câu đồ câu lưu vừa cần vừa đồ câu thích hợp được các bạn là gọi là bao đa năng bao này à, hải đăng đặt riêng may riêng dành riêng cho hải đăng à, hải đăng sinh à, hải đăng sinh xin chào hẹn gặp lại các bạn những à, sản phẩm tiếp theo của hải đăng sinh